Ok, hello, xin chào các bạn đã quay lại với uh, video tiếp theo của tôi Ok, thì uh, cũng thật sự là tầm khoảng 2 tuần rồi các bạn Mình chưa ra cái video nào Thật lòng xin lỗi bạn nha Ok, không phải là mình không muốn ra video cho các bạn đâu Mà là vì mình phải đi uh, sửa cái máy quay các bạn Và mấy bạn có thể thấy là cái máy quay nó có thể là nó có thể gõ hơn đúng không Và là nó có nó không nó không bị mờ như trước nữa với lại các bạn sẽ không thấy cái độ cong của cái màn hình nữa các bạn ơi giờ bây giờ các bạn có video mình các bạn có thể cảm nhận được uh, cái điều đó đấy thì đó là cái thời gian mà mình đi sửa máy quay thì mình cũng đã đăng thông báo ở trên trên cá nhân facebook của mình rồi nếu bạn nào có kết bạn mình follow à, với cái điều muốn ở đây là mình sẽ bắt đầu mình từ bữa nay mình sẽ quay video lại cho bạn coi bạn thì à, do hôm ngày tụi mình cũng mình vừa lấy máy quay về hôm qua là ngày 1 tháng 8 bữa nay là 2 tháng 8 mình đang quay video cho bạn coi đó mình chỉ quay cái đoạn ừ, video này ngắn ngắn xíu thôi đấy thì à, bữa nay đáng lẽ bữa nay mình tính làm một cái video khác vlog khác cho bạn coi mà tại vì bữa nay mình thấy là trời bên ngoài rất là mưa luôn mình đang ở trong phòng làm việc của mình này đây mình còn ngồi đang ngồi chơi game này bạn thấy máy tính không mình đang ngồi chơi game với mình thấy trời mưa quá mình không quay video được gì luôn đấy nên là mình thật sự là gửi muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn là hai tuần nay mình không ra được cái video nào sự thì à, không phải mình không không muốn ra video mà là do sự cố máy quay của mình nó bị bể len với lại mình muốn có một cái uh, chất lượng video đầu ra các bạn thật là tốt cho nên là mình lấy giờ lại ấy thà là mình nghĩ là thà là nó ngưng hay tuần gì nhưng mà video chất lượng sau này nó sẽ tốt hơn cho bạn cho nên là mình quyết định là ờ, uh, dừng nửa tháng mình tính bữa nay là mình làm cái video vậy mà thật sự là bên ngoài rất mưa to để một chút mình đi ra ngoài cho bạn coi nha chứ mà thật lòng uh, cảm ơn các bạn rất nhiều hai tuần tuy mình không ra video nhưng mà số lượng người đăng ký kênh mình vẫn lên vẫn bạn vẫn hàng ngày ủng hộ mình cho là hello mình cảm ơn bạn rất nhiều vì uh, những ngày qua mình không ra video nhưng mà vẫn có nhiều bạn ủng hộ đăng ký kênh và theo dõi mình thì mình rất quý trọng điều đó cảm ơn các mẹ các bạn mình hứa là sao nè kể từ uh, mình bắt đầu vô học lại ấy mình ra video á thì mình sẽ ra video đều đều, cho bạn và chất lượng video nó sẽ hay hơn mình sẽ uh, đầu tư trang chuốt hơn vì mỗi video à, bây giờ thì à, mình dẫn bạn ra ngoài nha coi ở bên ngoài trời mưa mình hứa bạn coi luôn con tướng nữa đây mình sẽ dẫn bạn ra ngoài coi nha rồi đi ra ngoài đây là phòng làm việc của mình đây các bạn đấy ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi <laughs> bích tướng làm gì đây đây là anh Yên Tấn trời mưa không ra mà không đi làm video với mình cũng ngồi à bắn này ủa sao chơi free fire này không quýnh liên quân nữa liên quân đói nghe <laughs> đói nghe hả <laughs> anh Yên Tấn thì ờ, ngồi ngày nào cũng lại nhà mình chơi các bạn ơi đây mình sẽ đi ra dạo tay ra bên ngoài Ý, đây là con chó này mình này <laughs> dễ thương không rồi thì à, đây đây là mấy cái chậu lan nhà mình trồng này sẵn đây mình giới thiệu bạn luôn nhà mình cha mình trồng lan nhiều lắm Đấy. bên ngoài thì gọi là trời mưa mưa dữ lắm luôn mưa sự là rất là nhiều để mình đi ra mở cổng ra ngoài mình mở cổng ra ngoài cho bạn coi nha Đợi cổng lại mới đóng cửa lại nếu con chó nhà mình nó ra nó ưa chị ra lắm Đấy, bên ngoài trời này ướt nhẹp này bạn nhìn thấy không xa xa mưa trời còn đang mưa mưa rất lớn luôn mấy ngày nay là bão gì đó bạn đó gió gió tới đó gió tới đó <clears throat> cho nên là mình ngày nay mình không quay video gì chân với là mình mới lấy máy quay về hôm qua thôi hồi vô nhà đứng trong đây mưa hồi ướt máy quay nữa nó vô vô vô vô vô Đấy. quay cho bạn sơ sơ coi sơ sơ như đó thôi không gì quay hết xung quanh nhà trồng lan kiển nha ơi Đấy, sẵn giới thiệu bạn luôn để mình đóng cửa kìa Đấy. rồi giờ ngồi xuống nói chuyện các bạn ơi hãy nói chung là đi ra ngoài quay sơ sơ các bạn coi thôi nói chung là ra cho bạn coi xung quanh thời tiết nó thế nào nói test cho bạn coi cái máy quay nó có chuẩn không đấy nói chung là gì thôi nói chung là quay cái clip cái clip ngắn như thế này để mà gửi đến các bạn thôi nói chung là thông báo thôi à, cũng cảm ơn bạn thời gian qua đã ủng hộ mình và hy vọng các bạn hãy ủng hộ mình như nữa bằng cách là ấn like subscribe và để lại một đăng ký ở trên kênh mình nhé mình cảm ơn bạn rất nhiều và bây giờ thì à, mình chỉ quay cái clip ngắn thông báo gì thôi giờ thì à, hẹn gặp lại bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau bye bye ok đây sẵn đây mình cho giới thiệu bạn luôn đây là các bạn làm việc của mình nha với mấy bạn mà chưa khi nào mà đây là lần theo dõi kênh đầu tiên kênh trên kênh của mình đó thì giới thiệu bạn đây là phòng làm việc của mình nha đây đây là kênh youtube của mình được 4.317 người đăng ký rồi đây đây là hai tuần mình không ra video bạn có thể thấy không đây là hai tuần trước này đây để, dạ, dạ, nếu mà các bạn nào chưa ép fan Facebook mình á thì các bạn cứ các bạn nha mình sẽ giới thiệu đây là kênh Facebook của mình luôn đây mấy bạn tìm Facebook Lưu Quốc Bảo là ra rồi nha đây Lưu Quốc Bảo đây là các bạn có thể thấy đây là trang thông tin cá nhân mình chỉ có duy nhất một Facebook thôi nha các bạn rồi các bạn kết bạn mình nha ok nếu bạn nào chưa biết đến Facebook của mình rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip rất nhiều nha bây giờ thì uh, chào biệt các bạn bye bye bye bye hello